Hello hello, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn ba bước cơ bản để kiếm tiền trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Vậy ba bước đó là gì ạ? Ba bước đó là gì? Thì các bạn hãy tập trung theo dõi hết các video này để các bạn có thể hiểu được ba bước quan trọng đặc biệt trong cái video chia sẻ ngày hôm nay. À, như chúng ta đã biết thì có rất nhiều các bạn trong quá trình đầu tư chứng khoán thì đầu tư theo cảm tính không có một nguyên tắc nào hết và sau khi mà uh, thường thì mu khi mua cổ phiếu thì cổ phiếu giảm rất mạnh sau đó bán ra cổ phiếu tăng ầm ầm và lúc đó thì đổ lỗi cho tâm lý lúc đó thì đổ lỗi cho uh, rất nhiều khía cạnh khách quan có thể ai đó phím hàng có thể là do các công ty chứng khoán nào nhận định nọ nhận định kia uh, thực tế thì bản thân tôi trước khi mà tôi tham gia vào thị trường thì cũng có những cái tình trạng giống như các bạn ở đây ạ Vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị các bạn là ba bước để chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải làm gì trong việc mà chúng ta đầu tư cổ phiếu để kiếm được nhiều tiền trong quá trình làm giàu. Vậy ờ, bước đầu tiên các bạn cần biết đó là chúng ta cần phải xác định cái xu hướng đi lên của cổ phiếu. Bởi vì chúng ta chỉ đầu tư theo xuống đi lên thì chúng ta mới có tiền ạ. Bởi vì các bạn đã biết rằng những video trước tôi đã chia sẻ và tôi vẫn chia sẻ cho các bạn những cái video tiếp theo để các bạn có thể nhớ có phải thấm nhuần những cái kiến thức mà tôi chia sẻ trong những video này đó là khi mà xu hướng đi lên thì các bạn biết rằng là 80 trên 80 phần trăm các cổ phiếu gì ạ à? các cổ phiếu nó đi theo xu hướng thị trường chung chỉ có 20 phần trăm là cổ phiếu đi ngược thôi hoặc là à, nó chống lại thị trường chung thôi và chúng ta biết rằng là những cái đợt dịch Covid vừa qua hoặc là những cái đợt mà khủng hoảng kinh tế thì thậm chí là đến 90 phần trăm 95 phần trăm các cổ phiếu là uh, giảm rất mạnh theo cái xuống hình chung và những cái đợt mà sóng lớn như sóng 2017 ờ, hoặc là đặc biệt là sóng năm 2006 07 ờ, thì gần như 100% các cổ phiếu đều đi theo cái xu hướng tổng thể. Nên chính vì vậy việc mà chúng ta cần phải đầu tư theo xu hướng của thị trường tổng thể. Vậy đầu tư theo xu hướng tổng thể thì các bạn cần phải làm gì ạ? Nếu mà thị trường mà nó đang rơi xuống đáy, đang lao dốc xuống đáy như thời thời gian vừa qua thì bạn có cách nào để làm sao để nhận biết được đáy à, có một số họ bạn hỏi tôi rằng là uh, thời điểm này bác cho em một vài cổ phiếu thành siêu cổ phiếu đi ạ thực ra thì trong thời điểm này để xác nhận ra một siêu cổ phiếu hoặc là tìm kiếm một siêu cổ phiếu thực sự là rất khó bởi vì thứ nhất là xu hướng cổ phiếu đang là giảm rất mạnh thị trường tổng thể VN Index của chúng ta đang giảm rất mạnh VN30 hoặc là chúng ta thấy là trên thế giới có Dow Jones, có S&P 500, rất nhiều các chỉ số tổng thể đang lao dốc như vậy thì nó dẫn đến là phần lớn các cổ phiếu cũng lao dốc theo. Nó thể hiện là thực tế kinh tế nó đang có một cái vấn đề nào đó. Thực tế nó đang có những cái uh, khúc mắc nó đang có một cái những sự kiện mà có thể chúng ta uh, biết rằng là nó ảnh hưởng đến kinh tế của chúng ta. Uh, vậy làm sao để chúng ta biết rằng là uh, khi mà thị trường kết thúc một chu kỳ giảm thì nó cần phải những điều kiện gì thì những điều kiện này có lẽ tôi cũng đã nói với các bạn rồi đó là các bạn cần phải xác nhận phiên thứ nhất phiên thứ hai và tập trung vào những phiên thứ tư trở đi ạ đó có cái phiên bùng nổ theo đà thì nếu như bạn là đang chưa xem cái phiên mà làm sao để biết được đáy của Dũng thì các bạn có thể quay lại những video trước để các bạn xem ạ hãy quay lại những video trước để các bạn xem là có những video tôi đã nói là khi mà trường tạo đáy thì bao giờ nó cũng có những phiên bùng nổ theo đà và các bạn thấy đây là cái hình ở đây ạ đây là một cái phiên bùng nổ theo đà khi mà sau khi mà giảm rất mạnh thì nó có những đợt chúng ta gọi là những phiên thứ nhất phiên thứ nhất tức là phiên hồi phục đầu tiên phiên thứ hai và chúng ta sẽ biết được là thường thì chúng ta sẽ xác định vào phiên thứ tư trở lên ạ phiên thứ tư đến phiên thứ 9 trở lên nếu cái chỉ số VN Index của chúng ta hay là VN30 của chúng ta nó tăng ít nhất là 1,5% trở lên thì chúng ta thấy là cái khả năng cái xu hướng của thị trường đã bước vào một trend đi lên và nếu chúng ta mua là chúng ta cần phải mua gì ạ những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu gọi là đầu ngành thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền bởi vì những cổ phiếu đó thì bao giờ nó cũng cho chúng ta làm sao cái khả năng bị thua lỗ là thấp nhất nên các bạn giả sử trong dạng này à, các bạn đã thấy rằng đây là một cổ phiếu đầu ngành thì có thể nó mang chúng ta đến 30% lợi nhuận còn những cổ phiếu khác thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, có thể nó sẽ không lên hoặc là thậm chí nó còn giảm nên chính vì vậy thì các bạn biết rằng là việc mà lựa chọn cổ phiếu đầu ngành trong cái phiên bùng nổ theo đà là cực kỳ quan trọng nên nếu các bạn nào mới bắt đầu đầu tư mới tham gia đầu tư kể cả những bạn đã đầu tư 5 năm đến 10 năm rồi uh, thực tế là gọi là kinh nghiệm nhưng thực tế là nói thật ra là uh, có khi có 6 tháng kinh kinh nghiệm nhưng có khoảng độ 10 năm gọi là đầu tư thôi còn thực tế khi mà chúng ta không gọi là uh, trao dồi kiến thức đúng không ạ không trao dồi kiến thức thì thực tế trong đầu tư chúng ta thấy là mọi giao dịch hàng ngày có có thể là thời gian chúng ta giao dịch hàng ngày thôi còn kiến thức của chúng ta sẽ coi như là không phát triển và càng nhiều kinh nghiệm thì thực sự là uh, nó lại làm cho chúng ta thấy là cái khả năng đầu tư chúng ta sẽ thấp đi yếu lại lại là mang tính chất là là không bằng trước bởi vì thực ra những kiến thức đó do chúng ta không phát triển lên mà chúng ta lại Ờ, tập trung vào những kiến thức cũ lo lắng sợ hãi nó mới tạo ra cái vấn đề mà chúng ta đầu tư thường thì nhiều nhà đầu tư rất lâu năm nhưng chưa chắc đã có kết quả uh, ok đấy là cái, chúng ta cần phải kia tìm kiếm những cổ phiếu gọi là nó theo xuống thị trường chung được chưa theo xuống thị trường chung cái thứ hai là thị trường chung bao giờ nó còn phải là có một cái đảo chiều đảo chiều xu hướng thì lúc đó chúng ta mua và hôm nay thì uh, các bạn biết không có bạn mới hỏi tôi là bây giờ tôi muốn đầu tư cổ phiếu Hòa Phát ạ thì mình Dũng có hỏi là nếu bạn đầu tư cổ phiếu Hòa Phát thì bạn biết rằng bao giờ nó giảm không thì bán ở không ạ bạn nghĩ rằng bây giờ nếu bạn đầu tư bạn mua vào nó vào và bạn nghĩ là trong khoảng 3 đến 4 năm nữa thì bạn bán ra thì bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu thực sự mà nó diễn ra như vậy hoặc nó có tư duy như vậy á thì ờ, có lẽ là những rất nhiều người người ta có thể kiếm được à, hàng à, có hàng chục tỷ hoặc là rất nhiều tiền họ cũng có thể đầu tư và họ có thể kiếm được rất nhiều tiền Đấy là một tư duy rất là uh, của phần lớn các nhà đầu tư uh, mua vào bởi vì họ nghĩ là thời giai đoạn này là cũng đầu tư giá trị đúng không ạ? Giai đoạn này là đầu tư kiểu như là mua cổ phiếu đang thấp hơn giá trị. Uh, câu hỏi đặt ra nếu chẳng hạn như là uh, Covid nó diễn ra trong 3 đến 4 tháng nữa thì liệu giá Hòa Phát nó có xuống là 10 hoặc là xuống thấp hơn hay không ạ? Nếu trong trường hợp mà lúc đấy chúng ta mua và chúng ta mua vào cái phiên bùng nổ theo đà này có lẽ là chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận hơn rất nhiều thay vì chúng ta mua ở thời điểm hiện tại và thị trường vẫn đang trong quá trình đi xuống và bạn biết rằng là nếu chúng ta đã lỗ khoảng 30% là chúng ta thấy là chúng ta phải mất 40 hơn 40% chúng ta hòa vốn và tiếp tục nếu chúng ta lỗ nhiều hơn nữa là gần như cái khả năng gỡ lại vốn của chúng ta cực kỳ là thấp nên uh, Dũng muốn nói các bạn rằng là chúng ta cần phải gì ạ đợi khi nào thị trường nó bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng tức là trục hướng hồi thì lúc đó có một công cụ đó là phiên bùng nổ theo đà các bạn có thể sử dụng và các bạn mua bán lúc đấy cũng không có gì ở vội còn các bạn cứ mua trước các bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro ok đó là gì ạ đó là một cái phần cực kỳ quan trọng là các bạn phải đầu tư theo xu hướng ạ bạn nhớ nhá đầu tư theo xu hướng và thứ hai là chúng ta thấy ạ à, phải mua những cổ phiếu khỏe nhất cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu có dòng tiền đó là gì ạ bước hai chúng ta mua những cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu có dòng tiền hay là những cổ phiếu mà nó có những cái mô hình đáng tin cậy ở đây tôi muốn nói là những cái mẫu hình những mô hình á nó phải tuân theo quy luật cung cầu tôi biết rằng là ngoài kia có rất nhiều các bạn vẽ những cái mô hình cánh bướm mô hình à, tách tay cầm nhưng thực sự là rất nhiều người tôi phải nói rất là là, một cách khách quan là không hiểu gì với mô hình tách tay cầm và khi mà bạn không hiểu thì bạn bị uh, xử lý sai và bạn đưa ra những cái gì ạ nhận định và cuối cùng bạn không tin vào nó nữa và đấy là lý do rất nhiều nhà đầu tư khi mà sử dụng các mô hình các mô hình khi mà bạn không hiểu biết thì các bạn lại trở thành là con dao hai lưỡi và nó dẫn đến cái việc mà thua lỗ của chúng ta vậy các bạn muốn đầu tư và chúng ta cần phải nắm rõ vào cái thời điểm tham gia vậy những cái mô hình nó thành công là những mô hình mà nó kiếm được tiền cho các bất kỳ các bạn và xác suất để cổ phiếu có thể bắt đầu tăng tốc ngay thay vì các bạn mua trước hay là các bạn mua sau mua trước thì các bạn cũng có thể gặp khó khăn mua sau thì cổ phiếu tăng quá nhiều nên việc mà các bạn phải mua đúng điểm ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn đó là một cổ phiếu Vietcombank ạ đây là cổ phiếu Vietcombank giả sử nếu những ai mà nghiên cứu một cái mẫu hình tôi gọi là mẫu hình biên độ thu hẹp thì các bạn thấy là tất cả những cái dao động này nó có xu hướng là biên độ thu hẹp dần và mãi đến đây mới là cái điểm mua nó cái thời điểm chúng ta mới mua và khi các bạn mua điểm này thì thứ nhất là cái thời gian của chúng ta sẽ không đợi và cổ phiếu sẽ tăng ngay tại vì trong chương trình hôm nay thì tôi cũng không thể chia sẻ các bạn hết về bản chất về các mô hình được tại vì nó có khoảng 20 mô hình thậm chí là nhiều hơn nên việc ở đây tôi muốn nói với các bạn là những cái điểm mà các bạn mua có độ tin cậy cao nhất và cái vụ cái vùng uh, gọi là vùng kháng cự yếu nhất thì lúc đó chúng ta mua một là cổ phiếu chúng ta có khả năng bị thua lỗ là mức thấp nên việc mà uh, bước tiếp theo thì chúng ta có gọi là chúng ta bán ra hoặc là chúng ta cắt lót thì bao giờ chúng ta cũng thấy là những cái điểm này cái khả năng khi mà cổ phiếu về à, chẳng hạn đây về đây thì nếu có vi phạm chúng ta thấy là cái vi phạm tỷ lệ um, thất bại khá là thấp nếu mà chúng ta gọi là cắt lót 6 đến 8 phần trăm chúng ta không có những cổ phiếu khác đây là cổ phiếu thế giới những nợ các bạn biết rằng một cái quá trình giao động rất là dài cái quá trình tích lũy rất dài ở phần lớn mọi người thì mua cổ phiếu ở trong cái giai đoạn này và chúng ta thấy là thời gian để chúng ta đợi thời gian để chúng ta nắm giữ rất mất thời gian và chúng ta khi mà chúng ta không có đủ kiên nhẫn và có thể cổ phiếu này nó cũng sẽ tích lũy đến uh, sáu tháng một hai năm và chúng ta mất bao nhiêu chi phí cơ hội bởi vì khi mà chúng ta nắm giữ cổ, cổ phiếu này thì có rất nhiều cổ phiếu khác nó cũng đã tăng lên hàng lần có thể 3 40 phần trăm 100 phần trăm nên việc mà các bạn biết rằng là các bạn tìm kiếm các cổ phiếu có chất xúc tác như là bán lãnh đạo có sản phẩm mới có ờ, công nghệ mới có rất nhiều các uh, yếu tố để tác động cho cái việc mà tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận cổ phiếu thì cái điều quan trọng nhất là các bạn cần phải nắm rõ được mẫu hình mẫu hình nó cho chúng ta biết rằng là các nhà đầu tư tạo lập hay chúng ta nếu những ai về nghiên cứu VSA hoặc là những ai đã theo dõi những chương trình VSA mà tôi đã chia sẻ miễn phí trong vòng uh, ờ, 3 buổi qua thì các bạn thấy rằng là khi các bạn học VSA thì các bạn thấy là thực sự các bạn học một cái phần rất nhỏ thôi nhưng tôi tin rằng các bạn đã thấy rằng là thực bức tranh toàn cảnh về cái phân tích kỹ thuật nó không phải giống như là một số người để nghĩ đó là sử dụng các à, robot một sử dụng ờ, các à, mới cái đường trung bình động tất cả những cái đấy nó không có giá trị khi mà nó thiếu quy luật cung cầu thì ở đây các bạn cũng thấy là những cái biên độ bắt đầu nó hẹp dần hẹp dần đến khi nào nó hẹp thấp nhất nó chứng tỏ là các nhà đầu tư lớn họ đã thu gom gần hết cổ phiếu rồi thì lúc đó cổ phiếu tăng thì lúc đấy chúng ta có những cái điểm mua như thế này chúng ta thấy là cái lợi thế của chúng ta cổ phiếu sẽ chạy ngay thay vì chúng ta sẽ mua quá sớm thì ở đây trong chương trình này có lẽ chúng ta sẽ không thể nào nói kỹ nói hết được như các bạn biết rằng là nếu những ai đã đọc những cuốn sách của Mac Mini thì các bạn biết rằng là những mẫu hình biên độ thu hẹp những mô tách tay cầm những hình uh, hai đáy mô hình gì ạ à? mô hình uh, phẳng mô hình vai đầu vai ngược rất nhiều các mô hình khác nhưng quan trọng là chúng ta có hiểu bản chất đó hay không không phải là chúng ta chỉ nhìn vào nó giống như cái hình và chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất bên trong xem là các nhà tạo lập họ mua họ bán ra sao họ làm những điều gì trước khi mà chúng ta biết được và còn rất nhiều mẫu hình khác nữa đây chẳng hạn các bạn thấy là những mô hình uh, sử như là minh hộp của Davat thì nó có rất nhiều cái điểm mà chúng ta thấy là uh, ờ, breakout khi mà bứt phá đi lên chúng ta thấy là khi mà chúng ta mua những cái điểm breakout mà chúng ta hiểu về bản chất của nó khi mà lượng cung treo lơ lửng đã được thu hút được gọi là mua hết thì những cái điểm này các bạn mua các bạn sẽ thấy là một nó độ an toàn rất cao và thường thì các bạn biết rằng là cổ phiếu sẽ có thể tăng rất mạnh và chúng ta không phải mất là chi phí cơ hội cho việc mà mua bán cổ phiếu đợi quá lâu hoặc là mua bán cổ phiếu xong cổ phiếu sẽ giảm xuống và phần lớn mọi người thì đầu tư cổ phiếu à, chúng ta không sử dụng bất cứ một cái gì cả thậm chí là cả biểu đồ à, đơn giản thôi nếu bạn vào một cái bệnh viện bạch mai chẳng hạn bạn khám bạn khám đi ạ bạn khám mà bạn không sử dụng ờ, chụp x quang thì thực sự người ta có biết là bạn bị bệnh gì không ạ thì trong cái sử dụng mẫu hình này cũng vậy tương tự như vậy khi mà bạn sử dụng thì bạn biết là các nhà tạo lập họ đang ở đâu họ đang phân phối họ đang tích lũy dù là một cổ phiếu rất tốt dù là cổ phiếu là rất tuyệt vời nhưng nếu mà nó đã đi quá đà thì các bạn biết rằng điều gì sẽ xảy ra lúc đó thì có thể nó sẽ tạo ra một cái quá trình đỉnh ngắn hạn và các bạn sẽ thấy là cổ phiếu sẽ giảm rất mạnh còn nếu các bạn biết rằng là nếu mà các bạn bán quá sớm thì cổ phiếu sẽ tăng có thể là hàng cấp hàng lần và bọn bạn sẽ bỏ mất cái cổ phiếu tuyệt vời như này và các bạn biết là khi mà các bạn sử dụng mẫu hình giống như hôm trước tôi sẻ chia sẻ thì bạn cần phải nắm rõ là cái mẫu hình là nó cho chúng ta biết là cổ phiếu đó đang được tích lũy như thế nào đang có những vùng nào mà chúng ta gọi là vùng kháng cự yếu kháng cự yếu và cái vùng kháng cự yếu thì thường là cổ phiếu sẽ tăng mạnh ngay như vũ bão và thường thì nếu có bị thua lỗ thì thực sự là chúng ta mua cái khả năng bị thua lỗ chúng ta sẽ là rất thấp và đây chính là lý do các bạn biết rằng là ừ, với việc mà chúng ta lựa chọn những cái điểm mua đi suất cao và cổ phiếu có thể tăng rất mạnh thì nó sẽ giúp chúng ta có lợi nhuận ngay nếu các bạn mua quá sớm có thể là sau đó cổ phiếu sẽ lại tích lũy lại và mất thời gian các bạn không biết thời điểm nào bán ra nên bạn lựa chọn các dòng tiền lớn tham gia vào cổ phiếu hoặc là chúng ta gọi là dòng mẫu hình để chúng ta biết rằng thời điểm nào các bạn cần phải nắm giữ cổ phiếu thời điểm nào các bạn bán ra đó là nguyên tắc để các bạn có thể đầu tư thành công ở ờ, rất nhiều nhà đầu tư thì tôi biết rằng là uh, khi mà tham gia đầu thị trường ấy, họ chả có nguyên tắc gì cả ai đó nói là cổ phiếu này tốt ai đó nói cổ phiếu kia tốt họ có thể là ra một cái cửa hàng của Vingroup họ mua một cái sản phẩm mà họ thích và họ yêu cổ phiếu đó luôn ạ và họ đầu tư cổ phiếu đó hoặc là họ có thể là uh, ở một cái ngôi nhà của anh Quyết chẳng hạn thế FLC thì họ thấy thích và họ yêu cổ phiếu họ mua ngay và họ nắm giữ và tôi biết rằng có những người đầu tư có 50 tỷ FLC và sau một thời gian bạn biết rằng là tài sản đến thời điểm này gần như không còn gì cả còn một vài tỷ thì đó là lý do vì sao chúng ta yêu cổ phiếu khi mà chúng ta yêu cổ phiếu mà chúng ta không biết nó là xu hướng chu kỳ như thế nào thì đó là lý do vì sao rất nhiều người bị thua lỗ rất nhiều người đã phải trả giá rất đắt trong cái việc đầu tư của mình và các bạn biết rằng là việc mà các bạn không hiểu rõ về thị trường việc các bạn không nắm rõ về thị trường các bạn có thể trả giá rất đắt các bạn phải gặp rất nhiều rủi ro và các bạn cũng biết rằng rằng là nếu các bạn uh, mua cổ phiếu thì uh, bước cuối cùng các bạn cần phải làm gì ạ các bạn cần phải gì ạ trong việc mà chúng ta có điểm mua rồi thì các bạn sẽ phải có làm hai việc đó là các bạn cần phải cắt lót ạ nếu bạn đá bóng mà bạn không biết phòng thủ thì các bạn sẽ biết rằng là à, điều gì sẽ xảy ra kể cả bạn tấn công bạn có thể chiến thắng nhưng việc mà không phòng thủ thì nếu bạn chỉ cần thua một quả thì kết quả chung cuộc bạn đã thua rồi à, nếu bạn à, nghĩ rằng là bảo hiểm nhân thọ là một cái gì đó xa xỉ mà rất nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ và hiện tại bảo hiểm nhân thọ là một trong những cái gì ạ trong những cái ngành mà hot ra tiền vì sao nhiều người lại mua bảo hiểm nhân thọ thế thế ạ à? họ có muốn họ chết không ạ à? có ai nghĩ là khi mà mua bảo hiểm nhân thọ thì họ mong muốn họ chết không ạ à? ai nghĩ họ mua bảo hiểm nhân thọ thì họ bị uh, tai nạn hoặc là bị uh, thế nọ bị thế kia không ạ thực ra ở đây các bạn cũng biết rằng là việc mà bảo hiểm nhân thọ với việc mà các bạn cắt lót ở đây các bạn biết là cắt lót nó giống nhau đấy bởi vì thứ nhất là chúng ta cần phải bảo toàn vốn á ờ, thực ra ngài Warren Buffett ông đã, cũng nó có một cái câu là gì ạ muốn đầu tư thành công nguyên tắc đầu tiên đó là bảo toàn vốn nguyên tắc thứ hai là bảo toàn vốn và nguyên tắc thứ ba đó là hãy nhớ nguyên tắc thứ hai đó là bảo toàn vốn và đây chính là một cái triết lý của gì ạ à? triết lý của một cái nhà đầu tư giá trị đó là Warren Buffett và nếu bạn hiểu rõ bạn có tư duy hiểu rõ về triết lý của ông ông hai sử dụng hai nguyên tắc đó là đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng và nhiều người thì chả hiểu vì giá trị như nào chả hiểu đầu tư tăng trưởng nào mà bị lẫn lộn giữa hai cái trường phái đó nên nếu bạn nào chưa hiểu rõ thì nên đọc kỹ và các bạn biết ở đây tôi sẽ chia sẻ các bạn đó là nếu các bạn mua một cái cổ phiếu giả, giả sử đây là một cái điểm breakout nhưng thị trường thì chúng ta biết rằng thị trường chung có những lúc nó cũng không thuận lợi và nó điều chỉnh giảm thì có, có thể bạn sẽ cắt lót ở đây ở mức bao nhiêu 6 đến 7 phần trăm là hợp lý Tại vì nếu bạn không cắt lót thì có thể sau một thời gian cổ phiếu của bạn sẽ rơi đến một mức như này tức là từ bao nhiêu ạ từ 90 đến về 60 và khi mà từ 90 về 60 mà bạn chưa bán thì bạn biết rằng là việc mà tài khoản của bạn có thể về ở mức hòa vốn hòa vốn tức là vì về lúc ở vốn ban đầu của bạn thì bạn phải lãi bao nhiêu lãi 50 phần trăm tức là khi bạn đã mất hết một lượng lợi nhuận 30 phần trăm rồi thì bạn làm sao để bạn lấy lại thực sự từ 30 ở ờ, nó lên 90 tức là khoảng bao nhiêu từ 60 lên 90 nó phải 50 phần trăm bạn thấy là nào thực sự bạn gần như là không thể lấy lại được bởi vì lúc này cũng đã có rất nhiều nhà đầu tư bắt đáy ở đây và lúc đó họ làm sao họ sẽ chốt lời phía trên này và bạn sẽ là những nạn nhân thực sự là đáng thương khi mà bạn không hiểu rõ được và thứ hai nữa các bạn cũng thấy rằng là uh, tôi có những cổ phiếu như VE, VE VA e ở thời điểm đó thì tôi có bảo một số các bạn là hãy theo dõi cổ phiếu này thật sát vì đây là cổ phiếu rất tuyệt vời đây là cổ phiếu rất là uh, khả năng sẽ thành công nhưng với rất nhiều người thì họ bắt đầu tham họ mua trước họ uh, nghĩ ai đó thế nói là cổ phiếu này cổ phiếu kia sau đó thì cổ phiếu có những phiên gãy khoảng 15% thì bạn phải bán ra hết bán ra hết thì đến lúc mà cổ phiếu quay trở lại tăng thì lúc ấy bạn không có mặt nữa nên chính vì vậy việc mà chúng ta mua đúng điểm chẳng hạn trên những vùng này nếu mà cổ phiếu không có sự xác nhận thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ không mua hoặc là nếu bạn mua rồi bạn phải cắt lót ở đây thì cái việc mà bạn cắt lót để bạn bảo toàn nó là chuyện bình thường còn sau này nếu cổ phiếu bắt đầu quay trở lại nó xác nhận nó đi lên tiếp thì các bạn cần phải làm sao các bạn vẫn có thể là mua tiếp lại không sao cả và điều thứ ba các bạn nên ý đó là gì ạ việc mà bán bán ra các lót khoảng 6 và 8 phần trăm trung bình ở tôi tôi bán 6 phần trăm 50 phần trăm và bán bao nhiêu 8 phần trăm 50 phần trăm thì trung bình của tôi là 7 phần trăm bạn biết rằng một cổ phiếu nếu bạn mua lãi khoảng bao nhiêu lãi khoảng 20 phần trăm thì trong trường hợp 5 cổ phiếu bạn cắt lót khoảng độ 7% thì rõ ràng bạn chỉ cần thắng hai cổ phiếu là bạn cũng đã có cái lợi nhuận rất cao rồi. Đây là chiến thuật giao dịch. Các bạn nhớ, đây là chiến thuật giao dịch chứ không phải là các bạn mua bán theo kiểu như là là là, là gần như là vô chiêu, chúng gọi là vô chiêu hoặc là chả biết gì cả. Cứ mua mua bán bán. Nên việc mà chúng ta cắt lót để chúng ta thấy rằng là một xu hướng mà nó đang đi lên, nếu cổ phiếu có bị gãy thì chúng ta thấy là cái khả năng mà cổ phiếu làm sao khả năng hồi phục là rất cao còn nếu mà cổ phiếu mà đi xuống á thì các bạn biết rằng quá trình gãy kênh là nó sẽ tiếp tục gãy hay chúng ta gọi là SOS 6 trong VSA và các bạn biết là nó sẽ gãy nữa gãy nữa và gãy không biết đến bao giờ là đáy và một số nhà đầu tư thì cứ mua theo kiểu như là đáy nọ đáy kia thấp lắm mọi cái giá nọ giá rẻ kia trên diễn đàn F319 trên ở ờ, các group nọ lúc kia người ta suốt ngày nói cổ phiếu giá rẻ mà các bạn không biết rằng là chu kỳ nó kết thúc và nó chưa có những phiên bùng nổ theo đà nó không có dòng tiền lớn vào thì bạn đừng có nghĩ là cổ phiếu có thể tăng được à, tiếp theo bạn án cổ phiếu với các cổ phiếu thì mà các bạn chia làm hai loại một cổ phiếu gọi là cổ phiếu trong như sóng hồi hoặc một như sóng ngắn thì nó thường mang tính đầu cơ nó có hai giai đoạn mỗi giai đoạn nó tăng khoảng độ 20 15 đến 25 phần trăm đó các bạn cần phải bán và thường thì nó có hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ hai này thì lúc này là chúng ta cần phải xử lý hết bởi vì cổ phiếu ở cái đoạn 3 là đoạn cuối cùng nếu mà những cái nền này nó tăng khoảng 20%. Vậy bạn biết rằng là với một cái cổ phiếu thì để đạt được 20% bạn nên bán ra. Nên bán ra khi mà cổ phiếu đạt 20% bạn nên bán ra và sau đó thì bạn có thể uh, biết rằng là cổ phiếu có thể tích lũy tiếp và nó tạo ra chu kỳ mới lúc đó bạn có thể mua lại sao. Nên ở đây bản thân là William Monell á, ông có nói là mỗi cổ phiếu nó tăng khoảng 20% là nó sẽ dừng lại và nó sẽ một là tích lũy để nó tiếp tục đi tiếp hai là nó lại phân phối và chúng ta mất hết thành quả nên ở đây các bạn nên nhớ là này khi mà các bạn mua đúng điểm các bạn nhiều đúng điểm không phải là mua ở đáy thấp nhất mua đúng điểm là đó là những cái viền mà sau khi tích lũy có sự bứt phá đi lên thì cổ phiếu lên khoảng độ 20 phần trăm bạn nhớ là khoảng 20 trăm thì các bạn phải bán và chốt lời và nếu cổ phiếu này tiếp tục tích lũy thì nó sẽ có những cái gì ạ đặc điểm để tích lũy trong vết A thì rồi một số các bạn học rồi các bạn biết rằng là nó sẽ có những cái nền có những cái mẫu hình lúc đó chúng ta tính sau còn việc ở đây các bạn cần phải bán ngay đó là lý do vì sao những cổ phiếu các bạn nhìn đúng không ạ thường thì nó lên 20% là nó sẽ có thể kết thúc hoặc là tích lũy và ở đây tôi cũng nói rằng là à, thực ra ở Mỹ với ở Việt Nam nó giống nhau nó giống nhau rất giống nhau chủ yếu là các bạn không phân tích các bạn không nghiên cứu thì các bạn sẽ thấy rằng là nó chả có gì giống nhau và tôi biết rằng là thực sự đáng thương cho những rất nhiều người khi mà chúng ta cứ đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho sự may mắn và chúng ta chỉ đi trách móc đi chửi bới hết người nọ người kia trong khi đó không tự xem bản thân mình như thế nào nên bạn muốn đầu tư thành công thì bạn phải uh, cố gắng nạp năng lượng cho mình nạp cái kiến thức cho mình để khi mà ờ, bạn có đủ năng lượng bạn có thể đủ lượng thì chắc chắn là chất sẽ thay đổi không có sự may mắn trên thị trường chứng khoán và những cổ phiếu gọi là những cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu đó là những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu nhanh thì có thể nó sẽ có thể đi đến hai ba trăm phần trăm thậm chí nhiều hơn thì đó là những siêu cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà nó có những đặc tính riêng về lợi nhuận về doanh thu về những cái gì đó các bạn cần lưu ý thì ở đây tôi chỉ chia sẻ cho các bạn biết rằng là với những cái siêu cổ phiếu này thì nó sẽ có những đặc điểm khác tuy nhiên thì mỗi mỗi cổ phiếu thông thường bạn sẽ chốt lời khoảng hai mươi trăm. còn những dạng cổ phiếu mà tăng tốc như thế nào đó thì để nó có thể giữ ngược và lợi nhuận uh, dài lâu đầu tư trung hạn và dài hạn thì uh, Dũng sẽ làm những video khác để chia sẻ những kiến thức cho bạn được nhiều hơn một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái buổi chia sẻ của Dũng ngày hôm nay nếu các bạn thấy là những video này của Dũng thật là hay và có ích thì có thể chia sẻ cho nhiều người khác được biết để chúng ta mang giá trị cho cộng đồng nhiều hơn và hãy đăng ký của kênh của Dũng đó là ờ, Quang Dũng DVD ạ Quang Dũng DVD Ờ, ở phần ờ, bên dưới để ờ, ngày mai khi mà Dũng phát video tiếp theo thì bạn sẽ là người sẽ nhận video sớm nhất và một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui xin cảm ơn